Nào ví dụ một của thầy như sau Thầy yêu cầu các em dùng thước kẻ Dùng thước thẳng nhé Dùng thước thẳng này Để kiểm tra ba điểm sau có thẳng hàng hay không Đây thầy có 3 điểm A, B, C Được chưa Đấy thì các em tập trung nhá Em nhìn này Các em mà dùng thước ấy Các em đặt hình một này 3 điểm A, B, C đặt, đặt thước thế này các em hiểu chưa Ok như nào thì thầy thấy 3 điểm A, B, C là thẳng Thẳng hàng Đây các em tập trung nhá Đây ví dụ một của thầy như sau thầy cho 3 điểm A đây đây có A 3 điểm đây A đây B đây và C như phần phương pháp tức là thầy đặt thước kẻ đi qua hai điểm A và C thầy kẻ một cái đường thẳng đi qua A và C được chưa một cái đường thẳng đi qua A và C thì thầy thấy rằng là đường thẳng này đi qua B đúng không nào vậy thầy sau khi thầy kiểm tra thì thấy rằng là ba điểm này A B C thẳng hàng nào A B C có thể thẳng hàng Đúng nào các em Còn ở như hình 2 thì cho 3 điểm M, N và B Hình 2 thì cho 3 điểm M N và P 3 điểm M, N và P này Thì thầy lại cho một đường thẳng Em nhìn này Vẽ một đường thẳng đi qua hai trong ba Thầy vẽ đường thẳng đi qua hai điểm đó là M và P chẳng hạn Đây